chất lỏng này đi từ điểm nọ đến điểm kia đi từ hay là bơi từ điểm nọ đến điểm kia chỉ có một loại chất lỏng Đấy, chứ bơi lại từ đây bơi sang đây mặc dù nằm ngang nhau nên được đoạn này thì lại dầu được đoạn này thì thủy ngân được đoạn này thì nước mà lại kêu hai điểm này có áp suất bằng nhau sai hoàn toàn Đó. chỉ có một loại chất lỏng liên kết giữa hai cái điểm ấy thôi điều kiện thứ hai điều kiện thứ ba thứ ba là gì là giữa hai điểm đó không có dòng chảy nghĩa là đang là thủy tĩnh còn thủy động thì không có chuyện thủy động thì hai điểm nằm ngang nhau cũng có một loại chất lỏng duy nhất thôi áp suất nó chưa có gì đảm bảo là bằng nhau và thông thường thì khác nhau và dòng chảy nó sẽ chảy từ nơi có gì có năng lượng lớn đến nơi có năng lượng bé Đấy. Thấy không ạ Đấy. thì cái vấn đề áp suất nó chỉ có rất là đơn giản như vậy thôi rồi uh, có công thức tính áp suất tổng quát công thức tổng quát để tính áp suất thủy tĩnh công thức đó là p phải tính p phải tính thì bằng p cho trừ đi à, y sau trừ y trước nhân cho gamma giữa tiếp tục lại y sau trừ y trước nâng gam giữa dạ trừ đi vân vân cứ dài dài dài dài này tùy theo mức độ khó của cái bài đi từ từ cái nơi cần phải tính đến nơi cần phải cho nó đi qua bao nhiêu loại chất lỏng bao nhiêu cái mặt phân cách Đấy, thì cái này áp dụng được thoải mái cho nên tất cả các bài của các em chỉ cần áp dụng cái công thức này nếu em không muốn học nhiều áp dụng mỗi công thức này là sai à. Dạ. nào về phần các bài tập áp suất tính áp suất các bài tập tính áp suất à? tất cả đây bài tập tính áp suất bên này các bài tập tính áp suất này nhìn thấy không đấy. có ai hỏi bài nào có ai hỏi không thầy ạ vâng tất cả là làm được hết đúng không nó dễ vâng. vâng bây giờ chúng ta sang phần thứ hai phần áp lực phân áp lực thì à, bài à, kiểm tra nó sẽ là 7 điểm bài à, thi hết môn nó là 3 điểm rưỡi có ai hỏi gì về vẽ đồ phân bố áp suất thủy tĩnh không ạ có thầy ạ à, ví dụ một bài ờ, các bài tập thì đã giao rồi à, em muốn hỏi về bài 10 thầy bài 10 phần E phần F ok để tôi ngó bài 10 phần E phần E là cái phần hai bên này đúng không đây đúng à. và và F, F là trong bên cạnh đúng không vâng. Làm này đi ok vâng à. À, bài phần E thì à, nó có một cái tấm như này tấm thẳng đứng này bình thường thì tôi sẽ vẽ cẩn thận tôi sẽ vẽ bằng thước mà đây ờ, trả lời nó nhanh những cái này nó dễ không vâng vâng thế cái nhanh như thế <coughs> bên này ờ, nó cái tấm nó cao bên này thì cao bên này thì thấp <coughs> giờ đầu bài nó hỏi là ví dụ chúng ta gọi là m đây rồi là điểm n đây rồi là điểm k đây. nếu đầu bài nó hỏi hãy vẽ đồ phân bố áp suất thủy tĩnh lên cái mặt mnk này cái việc vẽ để vào bài thi nó phụ thuộc hai loại chất lỏng bên này có cùng loại chất lỏng hay không có cùng là nước cả hay không hay là một bên là nước một bên là dầu Đấy. nếu mà hai bên này mà chất lỏng khác nhau thì em phải vẽ biệt lập hai bên này ra trên cùng một cái mặt vẽ thế này bài vẽ bên này Đấy. chúng ta sẽ có đồ phân bố áp suất là hình này là bên trái đúng không đồ phân bố áp suất là gì là đây là đồ phân bố của áp suất dư và đầu bài bao giờ nó cũng yêu cầu mình vẽ đồ phân bố áp suất của áp suất dư không bao giờ vẽ đồ phân bố áp suất của áp suất tuyệt đối cả mà áp suất dư thì sao áp suất dư thì áp suất dư bằng ở tại đây bằng bao nhiêu không. bằng chuyển bằng không cho nên là cái độ cái độ dài của vector này nó bằng không và nó cứ thế v bằng gamma h càng xuống sâu thì áp suất càng lớn đúng không bên này cũng thế nhưng vì hai bên này là hai loại chất lỏng khác nhau cho nên cái góc này góc nghiêng của hai bên này sẽ khác nhau ví dụ bên này là nước mà bên này là dầu thì góc nghiêng bên này sẽ bé hơn góc nghiêng bên kia góc nghiêng bên này nó sẽ bé hơn và em sẽ vẽ như thế này tức là cái góc này nó bé hơn cái góc này còn ngược lại nếu bên này mà lại là à, cái cái gì cái chất lỏng nặng hơn gamma lớn hơn thì đương nhiên cái góc này nó sẽ xòe ra ví dụ bên này là glycerin hoặc là một cái loại dầu nặng tức là cái loại dầu nặng là gì là mình thả xuống nước là nó tõm xuống nó chìm xuống chứ không phải là bình thường mình mình thả dầu nước thì nó nổi đúng không nhưng có những loại dầu nặng là thả xuống nước ví dụ như là nhựa đường vân vân những cái thứ một số loại như thế thì thả nước là nó khá là nặng thì nó sẽ chìm xuống dưới à, tức là nó cái tỷ trọng nó lớn hơn một thì góc của nếu mà nước bên này đã thế này thì anh này sẽ phải góc nó sẽ xòe rộng hơn Đấy, nó sẽ phải là bự như thế này Đấy, chứ không phải là cái này nữa Đấy, nếu hai loại chất lỏng khác nhau thì em sẽ phải vẽ độc lập nhưng nếu hai loại chất lỏng này là giống nhau thì em sẽ phải trừ lật để vẽ bài thi em phải trừ lật còn em vẽ cái này là vẽ ra nhá đến lúc mà vào bài thi là phải trừ lật bởi vì sao hai loại chất lỏng này giống nhau thì góc này giống nhau này góc chẹo chẹo này, này giống nhau góc bên này nó sẽ giống góc bên kia Đấy, cái góc này với cái góc này nó bằng nhau thì mình sẽ trừ lật hai bên đi và mình nhận thấy rằng tính từ cái chỗ mực nước này ra đây thì nó là một hằng số tức là từ đây đến đây thì nó cân với anh từ đây đến đây anh từ đây đến đây thì nó lại cân với anh từ đây đến đây và anh anh bỏ cái bé bé này thì cân anh là bé thế khi mình trừ lật đi thì mất phần này và mất phần này Đấy, và em vẽ vào bài thi cho tôi là những cái những cái mũi tên bằng nhau như thế này sau khi đã trừ lật đi rồi thì chúng ta còn một cái hình như vậy thôi ở trong bài thi thì đấy là cái bài số ờ, e đúng không? f nó cũng tương tự như vậy đúng không thầy cái gì tương tự em f nó cũng tương tự như vậy đúng không ạ à? cái, cái, mà ở đấy nó nghiêng bên kia cũng thế chỉ có vâng, vâng. cái là vâng. nó nghiêng thôi vâng vâng vâng nó chỉ nghiêng thôi chứ còn nguyên tắc cũng vậy cũng vậy như thế Đó. vâng ví dụ như là uh, nó là hai phần ví dụ một cái bài thi của mình đôi khi nó nó lại ờ, ở phần trên là ờ, phần trên là, phần trên là bê tông chẳng hạn phần trên là bê tông có cả cục bê tông đây Đó. cái phần phần dưới thì nó lại là là nước ở đây chẳng hạn là là, là cái tấm Ờ, chắn của mình ở đây thậm chí nó có cả chụp quay gì đó đấy, đấy thì giờ nó bảo mình vẽ cái đồ áp suất lên cái cái tấm chịu áp là tấm AB thì rất nhiều anh lại còn vẽ trèo cả lên trên này anh bị trừ điểm là cái chuyện anh vẽ trèo lên như này ở ờ, trên này ai bắt anh tính cái cục bê tông này ai bắt anh tính người ta đang thiết kế cái tấm thép này này thì người ta, ta chỉ vẽ đồ phân bón suất lên cái tấm thép này thôi chứ đừng có ngoèo lên trên này thừa các anh quan điểm cũng rất là là là là, là thừa hơn thiếu vậy thừa là là sai bây giờ anh ra ngoài chợ anh mua một mớ rau nó hai nghìn thế anh cứ con ném luôn cho nó năm nghìn đi ông bảo có thừa hơn thiếu thế xem xem về nhà có bị cả nhà ra chửi đúng không dạ, đúng thôi chứ không phải thừa không phải lúc nào cũng thừa hơn thiếu Đấy. thì cái phần này là chúng ta chỉ vẽ cho phần dưới thôi không có dính dáng lên phần trên này nhiều ông lại ngoèo thêm cái tam giác ở trên phần nữa Đấy bảo thôi thừa hơn thiếu ông chết rồi ông bị trừ điểm nữa đấy, là gì thẳng cái này thôi thế còn dưới này thì sao đây, đây góc này ông nghiêng đúng không cái nghiêng nào đó nghiêng nào đó ở đây đấy, mình dưới này thì mình căng cho nó vuông ra đấy, đâm vào đâm vào đâm vào đấy ra xong đồ con bố đấy à, kiếm điểm rồi thế việc khổ quá rất nhiều anh vẽ thế này là không vẽ như này thế tôi nói là các anh vẽ sai như nào anh vẽ thì vẽ em bị bị thi quả vừa rồi vừa mới bị trừ điểm là thế nào ông, ông lôi cái sàn này ông lùi lùi ra đấy, tôi vẽ sai nhá đấy tôi vẽ sai rồi đấy, ông cứ lôi cái sàn này ra tạch tạch tạch tạch ở đây cũng chiếu chiếu nhá chiếu chơi cho phát ai cũng là hình này đây cũng là dài à, vẽ này là mất điểm này tưởng là đúng hóa là chết Đấy. lôi bật cái, cái đồ phân bố người ta bảo đấy vẽ lên trên cái tấm này trên cái cái mặt chịu áp này lôi tụt ra làm gì làm gì có cái áp suất nào lửng la lửng lơ trong không khí trong trong nước thế này nguyên tắc là gì vector áp suất này phải vuông góc và hướng vào mặt chịu áp và đặt lên mặt chịu áp chứ không phải đặt tụt ra lửng lơ ở đây đây đây là một kiểu vẽ sai một kiểu vẽ sai nữa là gì là dạ, chạy sang bên này đây là kiểu này đây, là chiếu từ đây đây. có một ít đây dài hơn ok đây. kiểu này thì càng sai hơn kiểu này còn sai tệ hơn này tại vì sao là áp suất phải vuông góc và hướng vào mà chịu áp thế vuông góc đâu cái đường này nó vuông vuông vuông với cái đường này à? sai rất nhiều bài thi sai rất nhiều Đó. Đấy. thì qua đấy <clears throat> chúng ta rút kinh nghiệm đi thì chúng ta đừng có sai nữa nó không sai điểm chúng ta cao thế thế sao không chịu học không, không chịu đi học đến giờ giờ giờ nọ giờ kia thì đắp chăn buồn ngủ ấy giờ đi đâu chơi thế nó thiệt hại không thí dụ là nước ở bên này thì em vẽ như cái đồ như tôi vẽ như vừa rồi, rồi có hình thang hôm đây nhưng bây giờ nước nó nhảy sang bên này sao bên này nước chảy bên đấy thì giờ vẽ đồ phân bố thế nào bây giờ em hiểu là gì nguyên tắc là gì áp suất là vuông góc và hướng vào mặt chịu áp thì nước ở đây nó hướng vào đây chứ đây, đây là không khí nó gì có cái ấn vào đây đó đấy, đây là cái chỗ này là không bằng không được nó nó có độ sâu đây đúng không cho nên nó có một khoảng thì còn mỗi ông dưới dưới này thôi thì ông to thôi đấy cắm vào nhá đấy đấy, chỗ này có một khoảng tại, tại sao không bằng không đây là độ sâu của nó từ đây đến đây, đây là mặt nước đến đây nhá mà cái, cái, cái đầu của của cửa van nó ở dưới này mà sâu mấy mét ở đây nên là áp suất nó phải có màu này chứ đúng không thế còn dưới này đương nhiên là lớn lớn hơn độ sâu lớn áp suất lớn thế mặt cong vậy rồi. vâng em hỏi đi ờ, bình thường nếu mà như vẽ như thế thì uh, em hay chia nó sẽ ra là một hình chữ nhật với một hình tam giác có được không, không thầy? Được à. Tôi thấy rất nhiều người vẽ kiểu này mất điểm đấy ạ. À không được à không được ạ à. Đấy, cho nên việc việc cái việc đi học quan trọng ở chỗ là chúng ta <clears throat> chúng ta qua những cái ví dụ cụ thể chúng ta nắm được tại sao cái này là không được Đấy, học phải bổ xào mổ xẻ nó ra không phải không được là do giáo viên áp đặt đây là khoa học chứ không phải là là ai áp đặt ai tại sao cái này không được cái này là dùng để tính toán chứ nó không phải là đồ phân hóa xuất thủy tinh đồ phân bón sông thủy tính sinh ra để làm gì để cho người ta biết là từng điểm trên này chịu áp suất như thế nào tức là độ lớn thì lớn hay bé và thì và cái phương chiều của cái áp suất nó như thế nào để khi người ta thiết kế người ta còn đặt các cái tấm ở đằng sau này người ta đặt các cái dầm đằng sau này người ta đỡ cho cái tấm này còn nếu không có cái dầm đó thì cái tấm này chúng ta phải làm rất dày và rất dày thì cực kỳ đắt tiền vì chúng ta muốn làm cho nó mỏng muốn làm mỏng thì sợ nó gãy gãy thì phải đặt các dầm đằng sau thế để đặt các dầm đằng sau này thì chúng ta phải biết cái áp lực đằng này cái áp suất ở đằng này thì ở đâu lớn thì mình đặt cái dầm to ở đâu bé thì mình đặt cái dầm bé để cho nó đỡ tốn tiền cái gì cũng là vì tiền chứ còn nó quá tỷ phú thì không cần vẽ đồ phân bố làm gì nữa làm cả một cái tấm nó dày dày cả mét đi đội giá công trình lên 100 lần bây giờ chúng ta mua cần một cái công trình gì nó hoạt động tốt nhưng mà lại phải rẻ tiền cho nên mới phải vẽ đồ phân bố để tôi biết là áp suất chỗ nào lớn thì nó thép nó dày dày vào nhiều dầm chữ y ở đằng sau vào còn cái chỗ này thì ít ít thôi em hiểu không thế bây giờ em vẽ thêm bổ hai cái này thì ông công nhân hay là ông kỹ sư ông biết tính kiểu gì ông biết tính kiểu gì cái này là để người ta làm gì để người ta tính mà cái kiểu tính này nó là kiểu tính theo tôi không tốt cái tính mà việc tách ra hai cái này ấy, là không tốt bởi vì tốt là gì tốt là giá đáp số thì cái này cũng giá đáp số đúng không nhưng mà cái này nó tệ hơn là gì dài mà càng dài thì càng dễ sai tại sao dài em phải tính hai cái em phải tính áp suất ở đây em phải tính áp lực ở đây của của cái ông ông hình chữ nhật này gì em phải tính áp lực ở đây đặt ở giữa đúng không ok đấy là một con p xong em lại phải tính cái áp lực của ông ông tam giác đặt ở 2 phần ba ở đây đúng không lại hai ông lại phải cộng hai ông này vào với nhau rồi lại gì lấy tổng mô men của hai ông này với cái cái điểm này hay là với cái điểm tít trên này có phải dài không tại sao mình không làm một cái thôi một cái đó là gì là p áp lực thì bằng gì áp lực lên mặt phẳng thì bằng áp suất tại trọng tâm nhân diệt ninh bắc triệu áp nó quá là đơn giản trọng tâm chỗ này chẳng không em không biết là nếu mà lấy chữ nhật mình tròn đó là giữa độ sâu trọng tăng đây HC đây HC tính cái mặt nước xuống đây thế nên là lắp vào đây là gamma HC nhân cho omega xong thế thì phải cộng cái gì phải tính moment mới biết là nhằng nó dài mà càng dài càng dễ sai cộng trừ nhân chia là càng lắm càng chết đúng không có phải không ạ vậy là pc uh, p bằng ờ, pc nhân omega không đấy thế vâng. pc thì mặt hở đây thì cái hc thì đưa đây đến đây nó nó xin xin cốt cốt thì mình làm nó cho cái góc nọ góc kia mình làm cái xin xin cốt cốt với ba vẩn hoặc là đầu bài nó cho cả cái từ đây đến đây là hát rồi thì đây một nửa hát cái còn gì nữa đó còn còn nó nếu nó cho cái chéo chéo này thì mình còn phải xin xin cốt cốt để không chứ còn nó cho thẳng mặt nước đến đây chia đôi ra phát là ăn ngay đấy không <clears throat> nó không phải là làm nửa hát nó còn cái mẫu này ai cũng biết cái chuyện đấy rồi đó. <clears throat> thì mình sẽ tính được cái đoạn đó từ mặt nước xuống đây bằng cách tùy từng bài tính phát này à, giang anh. Thế còn vấn đề điểm đặt đấy là cái này cũng còn nhanh hơn cái kia cái kia của em yeah. cái kia thì rất nhiều ông tính kiểu này yeah, cái kia thì ông ấy làm cái cái hình chữ nhật đây đúng không thì ông đặt cái con p1 ở đây p1 đặt đặt, đặt, đặt giữa rồi điểm c đây thế còn p2 ông đặt 2 phần 3 đúng không Đấy, dùng luật 2 phần 3 ông đặt phát ở nữa ở đây thế thì lính tổng moment với vệ cái này tức là Ờ, lực tổng hợp đây thì đặt ở ở điểm nào đó phải ra ở điểm D nào đó lực tổng hợp đấy, nhân cho cái đoạn mẫu này thì bằng cái lực ờ, P1 nhân với mẫu này cộng P2 nhân mẫu này rồi cuối cùng anh cũng đáp số là từ đây đến đây bằng bao nhiêu riêng cái chuyện đáp số từ đây đến đây nhé là người ta có quyền không công nhận điểm đặt của em rồi tính điểm đặt không phải thích tính từ đâu đến đâu cũng được không phải thích Đấy, nhiều ông là tính một cái e à một cái e e là cái cái e thì bằng là gì y không chia cho gì hc hc hoặc là zc omega đúng không zc omega nhiều ông tính khôn à, ông tính một cái e này thôi ông tính là bao nhiêu ông kêu điểm đặt đấy là cách điểm c là như thế ông kêu như thế những cái này không điểm nhé trong sách nó có dạy thế không hay là thầy nào dạy em kiểu ấy điểm đặt phải là cái gì điểm đặt gia đình trục z là trục nào đây là cái trục z nó là này, trong sách này. đây là tài liệu ở trong sách không? chúng ta không thể nói cãi là người nọ hay người kia dở được mà chúng ta cứ mở sách ra mà làm mở quyển giáo trình thủy lực ra xem người ta tính điểm đặt thế nào thì người ta tính đạt đi ZD ZD mới là điểm đặt chứ không phải em thích thì em nói là từ đây đến đây người khác nói là từ C đến đây người khác nói là từ A đến đây những cái thứ đó không được công nhận là mình tính được điểm đặt và mình sẽ mất đi 3,5 điểm trong nếu mà là cái bài này là bài kiểm tra và em sẽ mất đi đến một điểm rưỡi nếu là bài thi hết môn bởi vì bài thì thi môn bài này nó ba điểm rưỡi Ba điểm rưỡi cứ cho là cái phần vẽ đi lằng nhằng đi mất nửa điểm đi thì cũng còn 3 điểm thế tính được trị số rồi ok điểm đặt em bảo e bằng bao nhiêu hoặc là ờ, db bằng bao nhiêu không có điểm đâu điểm đặt nó phải tính từ đây kéo mặt nước Đấy. điểm đặt là d này thì em phải tính được đoạn này zd d còn c thì giữa đây chúng ta biết rồi đây, đây. zc em tính ZC xong rồi em tính ZD theo công thức là ZD thì bằng ZC cộng với đỉnh cái E của em đấy ô y không chia cho ZC omega đấy đấy ta gọi là E này. cái ông E là cái ông gọi là lệch tâm đây à, lệch tâm nó gọi là thừa tâm sai tâm lệch tâm mà <coughs> tâm sai sai sai như kiểu sai số chứ không, chứ không phải là là sai là, là sai đúng đâu nhé đấy, tâm sai đây là tâm C là tâm center này tâm tâm này cái ông lệch đi cái ông D này ông lệch đi một loạt này thì em đáp số ra cái này người ta mới tính điểm cho em chứ em đáp số ra cái từ từ D này xuống đây với lại từ D này lên từ D này lên C hoặc từ D xuống điểm này em không điểm mất tòi ba điểm rưỡi có khi mất cả trang để tính mà không được tích sự gì Đấy. thì thực ra có cái gì ghê đâu giống đâu em chỉ tính một cái ZD từ đến đây thôi ZCC đến đây thôi xem em cộng với cái E gì đó mà em tính được đấy làm sao và đáp số là đáp số cái này nhá tính điểm đặt là đáp số cái này Đấy. rồi đối với mặt cong ấy, thì điểm đặt để đáp, đáp số bằng cái bằng cái góc này này là bao nhiêu độ mặt cong thì nó lại không có, có, có dùng cái cái cái HD nhất gì đâu nhá rất nhiều ông không hiểu học ở đâu hiểu không <clears throat> thầy nào dạy cái kiểu là gì là tính áp lực tính điểm đặt lên mặt cong mà đi tính ấy, ờ, là từ cái ờ, mặt nước tính đến cái điểm đặt với lại hoặc là từ đáy ờ, sàn công trình tính lên điểm đặt của mặt cong là rất là gì ngớ ngẩn đối với mặt cong mà mặt cong của chúng ta ở đây là mặt cong tròn xoay tròn xoay nhé chứ không phải parabol không phải hyperbol không phải là elip thì chúng ta chỉ cần theta thôi bởi vì sao nó dùng hệ tọa độ cực mà bán kính cực chính là bán kính của mặt cong không cần phải xác định nữa chỉ cần có góc cực nữa thôi Đấy. thì thi mình có cho mấy cái hình khó không thầy ở bài thi thì nó có hình chữ nhật nó có hình vuông nó có hình tròn nó không có mấy có kiểu hình cầu hình bán nguyệt gì không thầy Ô, có chứ mặt cong thì không có đây tôi đang nói là cái chuyện là gì mặt phẳng thì bài thi chỉ có mặt ờ, vuông mặt chữ nhật không có mặt tham gia nhá Đấy. đỡ đại khái là đang muốn cho, cho bài thi dễ để sinh viên qua mà này chưa <clears throat> nếu mà em thi trực tiếp là ba tam giác là chắc chắn đấy mà tam giác thậm chí tam giác lộn ngược đấy. cái bài này chúng ta thế còn đối với mặt à, mặt gì mặt mặt cong thì mặt chúng ta tròn xoay tròn xoay chúng ta có mình trụ thẳng đứng trụ nằm ngang một phần của mặt cầu một phần của mặt cầu chả ông nào tính cả cầu đại tính cả cầu thì ngớ ngẩn. à. thực ra vâng, nó cũng có những bài tính cả cầu trước đây cũng có nhưng mà giờ chúng tôi vứt hết đi rồi bởi vì theo quan điểm của chúng tôi là chúng tôi ra đề thi dễ mà không cầu cái gì cả chỉ có một phần mặt cầu thôi mà mặt cầu thì sao thì tính ra tính ra hình chiếu chứ có phải là tính diện tích chầu hình cầu hay là hình gì đó cũng không có hình nón luôn trước tới đây tôi hàng đống bài thi hình nón giờ không có hình nón luôn chỉ có mỗi cờ trụ với lại cả cầu thôi hết hai cái hình như chả còn cái hình nào nữa em xem có mặt cong tròn xoay mà nếu không có hình trụ hình cầu <clears throat> thì thì nó còn cái hình gì nữa hình nón thì khó để bỏ đi rồi nón này nón cụt rồi cái dọ kia đá parabol tất cả cái trước là đầy bây giờ bỏ hết rồi còn mỗi mặt trụ mặt cầu nghe không đấy thì cái vẽ đồ phân bố áp suất thủy tĩnh thì như vậy và chúng qua đó thì tôi cũng nói lại cho các em về việc tính cái điểm đặt à, của cái áp lực lên mặt phẳng là chúng ta tính như thế nào Đấy. Ờ, để xem có cái bài nào nó hay hay nó khó theo em thì bài nào khó nhất thì chúng ta đem ra giải thầy chữa bài 15 đi thôi. bài 15 với bài 13 bài 15 là cái bài sẹo sẹo có cái, cái quả cầu cái cục nó treo ở dưới nước nước này á vâng. Bạn à? thầy thầy chỉ uh, ờ, chữa em cái phần ờ, cân bằng moment xác định vâng, okay. cái gò ấy thầy rồi đang phải vẽ nó ra nên ra tính được rồi phụ đạo mà nó có cái bảng thì tôi tôi còn nói em hiểu được chứ nhiều người cứ hỏi tôi trên zalo bây giờ sao tôi vẽ được ở trên zalo có một cái treo trẹo này đúng không vâng có cái treo trẹo rồi à, cái này nó kéo bằng cái dây qua qua cái pulley này thõng xuống đây nó thõng đây có một cái cục, ở đây Đấy, cục quả quả trọng Đấy, và trục quay của nó làm thế này à, đây, và nước thì ra được lơ ở đây bây giờ nó cho cái góc alpha góc này bạn nào đang ờ, bật mic là tắt đi hộ cái ổn các bạn khác ờ, khó theo dõi có cái chiều cao hát thì gì đấy ở đây nó cho h nó cho b đúng không cho h nó cho l hoặc b gì đó b đi chưa là chiều vuông góc các bạn <coughs> giờ yêu cầu gì yêu cầu ờ, tôi vẽ đồ phân bố người ta vẽ cái tam giác này ngon này nhá bây giờ nó bảo là vâng. cái, cái lực uh, mẫu này nó gọi kêu là a đúng không mẫu từ đây đây gọi là a, a. để giữ được cái ờ, của bạn nghiêng nhìn vẽ ta treo một cái cục ờ, g hãy xác định trọng lượng của khối nếu biết ờ, loại dây mềm loại kia a bằng một mình xét cân bằng cho cái tấm chéo chéo này mình gọi đây là là a đi thì chỗ này có thể gọi là là m có thể gọi là n tại sao tôi không gọi là c c là trọng tâm mình để riêng cái từ ra để chuyên dùng để ví dụ có cái chỗ giữa giữa này đặt c Đấy D không dùng D là nơi điểm đặt Đấy. đặt mn là vì thế thế ở đây mình sẽ có một cái lực uh, T chắc chắn ở đây rồi đúng không đặt tại điểm D Đấy. ông này ông P Đấy. Còn C thì đó C thì nó lại tùy C của mn của ma thì nó là là là là cái C ở đây thế còn ừ, nếu mà nó có trọng lượng thì là, là, là, là lắm chuyện đấy nhá nếu trọng lượng thì trọng lượng lại, treo lủng lẳng ở đây cơ đấy nếu mà trọng lượng thì trọng lượng lại treo ở đây vì ở cái điểm ở ờ, điểm k gì đó đây này thì nó là giữa của đoạn nk và ko đúng không k nó là giữa của cái đoạn a cho đến n thì nếu mà nó treo trọng lượng thì nó treo ở giữa chỗ này cơ còn c ở đây là trọng tâm của cái mặt m cái mặt chịu chịu áp nước này, này m cho đến a này Đấy thế giờ chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ xin cân bằng của của cái tấm cả cái tấm chéo chéo này đúng không Đấy. Vâng. À, cân bằng à, trong trường hợp có một trục quay thì nó cân bằng gì nó cân bằng mô men của các ngoại lực tổng các mô men của các ngoại lực bằng không đúng không thì sao xem ngoại lực là ngoại lực gì ngoại lực có một cái ông kéo ở đây Đấy, trọng lượng đây trọng lượng của ông này kéo là g là bao nhiêu thì ông này kéo g bấy nhiêu thì phải không ạ coi không thằng này nó ghi bao nhiêu thì kia lôi lôi lại bấy nhiêu thì rồi g đây với g đây là bằng nhau đúng không Đấy. ok thì đây, vâng. đây có một lực kéo ngang và một lực nữa là gì là ép và ấn vào đây và tổng hai cái moment làm cái p là làm cho cửa van quay xuôi thì kim đồng hồ còn anh anh g này thì là làm cửa van quay ngược chiều kim đồng hồ thì hai cái moment đó cân bằng bằng nhau là xong đúng không vậy chúng ta có phương trình gì chúng ta phương trình là moment của này đi tức là p mà nhân cho cánh tay đòn của nó đây nhé vuông góc đây nhé là AD đúng không AD thì sẽ bằng gì G nhân cánh tay đòn G mà cánh tay đòn đối với A thì sao thì đương nhiên chúng ta phải hạ một đường vuông góc cánh tay đòn bao giờ chẳng phải vuông góc như phương của lực đó, tôi gọi điểm này là điểm <coughs> T gì đó đi Đấy. thì nó sẽ là gì nó sẽ là H cộng A h to đúng không các bạn là h to cộng với a đây h thì lên đây h đây h, cộng với a đây, cánh tay đòn này lực này lực vuông góc cánh tay đòn đúng không a có rồi h có rồi <clears throat> p thì phải tính ra ờ, ad thì ra AD thì bằng 1 phần ba, dùng luật 2 phần ba, đúng không? Dùng luật, luật, luật 2 phần ba đoạn này thì đây phải hai phần không? Đây phải một phần không? Có dùng luật 2 phần ba không? dung ngon ừ. cái tấm à, MA này là tấm chữ nhật mà cạnh trên chạm lên mặt thoáng cái gì nữa thì mới dùng được hai luật hai mà không phải tính y không cũng phải tính ZD rất là nhằng hai phần ba luôn cái đoạn này mà đoạn này thì bằng gì từ đây đây là hát rồi mà ông này là gì là alpha thì ông này là ông kẹp giữa hai cái này đương nhiên là phải là ông này phải lấy hát chia cho cốt alpha bởi vì chia cốt cốt nó sẽ dài ra đúng không xin cốt là bé hơn một đúng không đây là cái này chia cho cốt alpha thì nó ra cái chéo chéo này tức là đoạn MA ta nhớ nhá là nếu cái cạnh này chúng ta có cạnh huyền mình tính cạnh thành cả vuông thì chúng ta nhân cho cốt với cốt nó bé hơn một mà để nhân nó phát nó bé đi bây giờ mình muốn cái dài hơn đây, cái này dài hơn cái này ngắn thì mình phải chia cốt đây, cốt của cái ông kẹp này rồi có đang hỏi gì không em vẫn chưa hiểu cái điểm g ấy thầy cái điểm g em tưởng là lực nó đâm xuống thì cánh tay đòn nó phải sang ngang chưa em phải đầu ờ, đầu tiên là em phải học môn cơ lý thuyết đã vâng. cơ lý thuyết đã. Cái, cái, cái đống rằng rằng dèo dèo dây dây không giãn với nọ kia là nhiều lắm dùng cơ lý thuyết rồi mình phải nhuần nhuyễn cơ lý thuyết đấy thì cái lực đây nó là cái pulley nhá đây là cái cái trục quay nhá đấy, cục quay quay có bi không có ma sát thế thì cái lực kéo từ đây xuống thì phải bằng lực răng từ đây lại chứ à vâng vâng vâng thì, vâng. thì điểm g nó xác định ở trên được đúng không ạ ở đấy thì, thì g, g đây với g đây nó bằng nhau bởi cái dây này dây không giãn đây mà cái pulley ờ, này là là ma sát bằng không Đấy, cho nên ờ, ông ừ. kéo bao nhiêu thì ông kia lôi lại bấy nhiêu ông lôi lại chính là g đây viết g đây cũng được viết g đây thì khác nhau đúng không ừ. đấy, thì mình nhân với cánh tay đỏ là ra đấy, lực cánh tay đỏ thôi có đây có mỗi hai hai ngoại lực thôi không có nhiều ngoại lực đó thế biểu đồ biểu đồ ờ, phân bố ờ, áp suất dư thì là một hình tam giác đúng không thầy giác còn cái này cho cái vâng. góc đây quánh thằng này sang vâng vâng vâng đặt lên mặt này xong rồi đặt lên mặt chịu áp đặt này cái mũi tên này đặt lên mặt chịu áp đừng có lơ lơ đừng vâng. cho không không khí không trong nước nhé đặt lên mặt chịu áp vuông góc với mặt chịu áp và hướng vào mũi tên đặt thẳng lên mặt chịu áp rất nhiều ông vẽ ông vẽ thì mỗi bên cái gạch gạch gạch gạch này không có mũi tên thế là đâu không mất điểm thôi đó <clears throat> tức là làm cứ học vất vả phơ không nên nắm đến lên trốn kệ đây là gì đây là cái vector áp suất đấy thì nó cũng phải có chiều nó phải có phương nó kia thế là các bài khác có bạn nào hỏi bài gì dính dáng đến cái áp lực lên. thầy thầy giải bài 18 mươi tám ạ ok xem cái bài 18 nó như nào và 18 nó là cái có có, có phải có cái cái này kéo kéo lên không có phải đúng là không? vâng đúng rồi à, và... ok mình vẽ lại tí cái này nó có một cái ờ, cái đập nó như này ờ, đập trên đương nhiên nó còn có xuống đây ở cái phần dưới này thằng vẽ Đấy không? đây là cái hình, hình, hình chiếu của nó thôi đấy thì nó có một cái cửa chỗ này là để ông thông dòng thôi dòng của ông sẽ, sẽ chảy qua chỗ này thì ông ấy chặn bằng một cái bằng một cái cửa van bằng thép thì cái cửa van này nó sẽ chạy ra trong cái khe khe van đây đấy. em có hình dung không em có hình dung cái công trình không đây là giống cái khe van này em, em có hình dung là cái, cái, cái miếng ờ, nhựa này không ạ Đấy, giữa nó có cái khe này Đấy. thế là ông Ờ, ông van của mình ông chạy à? đây là cửa van nhá chui trong cái khe này à. nhìn nhìn được cửa van nó chui trong cái khe này đấy. sẹt sẹt sẹt sẹt đấy, <clears throat> thì thì cái, cái khe van này nó sẽ ăn xuống tận đây thôi à. nhưng mà cái phần mà chịu lực thì nó chỉ tính ở trên này thôi đấy. và đây là mặt nước này thế giờ người ta bắt mình tính cái lực kéo của của của của của của cái, cái đây cái, cái cửa nó như này coi như cái cửa nó cả cục xe sắt nó như này giờ nó kéo lên một t bằng bao nhiêu với một cái điều kiện là hệ số ma sát khi nó kéo lên này thì là F nhân cho lực hướng ngang tức là cái lực ma sát thì bằng F nhân cho lực hướng ngang B có hiểu chuyện nào không ạ lực ma sát <clears throat> quay lại vấn đề lực ma sát nhé thì lực ma sát bình thường như nói về vật lý ấy, thì ta nói là lực ma sát thì bằng ứng suất ma sát nhân cho diện tích mặt tiếp xúc có phải không ạ lực ma sát em, có thấy cái, cái phanh tàu hỏa nó to nó to hơn cái phanh xe máy mình không à, để gì để cái s xì này cái, cái mặt tiếp xúc của cái, cái, cái má phanh nó to ô tô to hơn cái là cái cái cái xe đạp của mình đúng không cái thứ hai nữa là cái anh tô này ứng suất ma sát thì ứng suất ma sát này phụ thuộc vào hai yếu tố một là tính chất của mặt tiếp xúc Đấy. ví dụ như là ờ, cái má phanh thì không ai làm bằng bằng bằng nhựa nhẵn về nó trơn đúng không nó phải làm bằng cái gì sần sùi đúng không Đấy, thì cái sần sùi đấy tạo lên cái tính chất của mặt tiếp xúc Đấy, cái chỗ nào mà có sần sùi thì chỗ ấy à, tiếp xúc lớn và cái thứ hai nữa cái thứ hai nữa ảnh hưởng đến tôi là gì là lực vuông góc Đấy. quay lại lớp ờ, các em học lớp 8 lớp học lớp 9 nhé Đấy. thì ờ, nếu chúng ta có một hòn gạch để trên một cái tấm gỗ và chúng ta kéo đi thì chúng ta có lực ma sát kéo ngược lại đúng không fm đây F ma sát đây <coughs> F ma sát này ngoài cái việc nó phụ thuộc vào độ sần sùi của của cái mặt tiếp xúc này nó còn chịu gì được ép từ đây nữa cái p này, ép vuông góc vào đây này em hình dung không em đi xe đạp không em có phanh bao giờ không em bóp tay phanh em phanh thì em phanh thì nó làm em làm gì đấy em tạo ra một cái lực dù cái dây phanh của em nó nén vào gì nén vào cái má phanh má phanh nó ấn xuống cái vành và nó tăng ma sát nên xe đạp của mình mới dừng lại nó phụ thuộc vào gì ngoài cái chuyện nó phụ thuộc là diện tích tiếp xúc của cái má phanh phải phải thật to sâu độ sân dùi phải thật nhiều vào nó còn phụ thuộc vào cái lực ấn của mình xuống ấn mạnh thì nó ma sát nhiều đấy thì ở trong cái bài này cái lực ma sát ở trong cái khe van này thì nó bằng F phần nhân cho lực ấn đấy. Một cái lực ấn người ta gọi là P. Thế vậy thì P là gì? Là lực ấn đó. P đây. Và lực ma sát thì nó bằng F F thì có bài nó cho 0,4 có bài cho 0,6 thì mình cứ bài nó cho bao nhiêu thì mình lấy cái mình nhân cho P thì đầu tiên là phải tính cái P đã đó P này tính quá ngon có cái gì mà phải lăn tan đâu đây nó có H đó, nó có cái H này rồi có cái H con này gì đấy cái H con ví dụ thế thì mình mình sẽ đây đây là gì đi điểm C ở đó đây đi C đây thì em em có tính là HC không cái này tấm này thẳng thẳng đứng mà cái này là HC đúng không HC độ sâu trọng tâm cái gì đấy nhân cho gamma của nước 9810 thì ra là áp suất tại trọng tâm nhân cho diện tích mặt chịu áp nhân cho diện tích này đúng không nhân cho cái diện tích này diện tích của hình chữ nhật này đấy thì lấy h to trừ h con lấy h to trừ h con có phải ra cái mẫu này không còn lên mẫu này thì vâng, cho vâng. nhân với chiều vuông góc với bảng ờ, b với l gì đấy vâng vâng thì, thì em lấy con p đấy em lấy con p đấy em nhân cho cái hệ số ma sát đầu bài nó cho thì ra lực ma sát đúng không nào bây giờ mình tính lực t khi cái van này chuyển động lên thì lực ma sát có chiều ngược lại đúng không Đó, lên lên chiều, chiều chuyển động mới chiều ma sát ta là bao giờ chẳng ngược nhau cái này lôi lên nhưng ma sát nó kéo xuống Đó, thế vậy thì <clears throat> tổng cái lực kéo lên nó phải bằng gì bằng lực ma sát kéo xuống cộng với trọng lượng của cái cục của cái, cái cửa van này vậy thì nó cho g rồi đúng không em cộng với cái fms này thì nó bằng cái gì bằng cái lực t kéo lên thấy không và đây chúng ta có thể giải quyết trong độ 5 dòng đúng không tính được p có gì mà mà phải dài em có thể tính trong vòng 2 đến 3 dòng là cùng với viết rông dài đi thì h hai ba dòng <clears throat> xong đưa lực ma sát vào xong cộng hai vào nhau quá ngon ba điểm rưỡi thầy nói lại cái cách tính cái cách tính gì vâng ạ cách tính nếu mà em muốn 10 điểm hay là hay là toàn bộ điểm của bài này thì nó phải hơi xịn xịn hơn một tí thì, thì, em phải viết thì em phải viết Đấy, phải phải bài à, tất cả bài thi của chúng ta là bài tự luận bài tự luận nó không phải là bài ra đáp số là, là điểm đấy nhá bài tự luận nó còn gì nó là cái việc dẫn dắt đến cái đáp số đó việc đầu tiên sau khi mình vẽ cái hình này độ cao độ kiếp này tóm tắt đầu bài đổi đơn vị cái thứ bài làm bài lủng các thứ là viết đầy đủ rồi thì nó nói gì xét cân bằng của cửa van của tấm cửa van thép ta thấy rằng cửa van này chịu những lực ngoại lực gồm những lực sau hai chấm trọng lượng g lực ma sát fms lực kéo t vậy để cửa van này cân bằng thì tổng các ngoại lực bằng không nghĩa là t mũi tên cộng f ma sát mũi tên cộng g mũi tên bằng không tổng các ngoại lực bằng không Đó, có mũi tên nhé Đấy. xong bây giờ chiếu cái hệ thống lực này lên phương thẳng đứng Đấy. khi chiếu cái hệ lực lên phương thẳng đứng thì chúng ta chỉ còn có t thì bằng gì thì bằng fms cộng với g thôi đó và chúng ta đánh số cái cái ờ, phương trình này là phương trình một sao chẳng hạn hoặc là phương trình một bây giờ chúng ta mới tính cái cái áp lực P trong đó ở đây trong đó thì F ma sát thì bằng gì thì bằng cái uh, hệ số ma sát nhân cho áp lực vuông góc với mặt chịu áp gọi P là áp lực lực vuông góc với mặt chịu áp P là áp lực vuông góc với mặt chịu áp thì lực ma sát được tính bởi F ma sát thì bằng F nhân P Đấy. cái cái cái thằng F ma sát này bằng F nhân P thì mình tính b đi mình nhân cho f rồi đi ra mà f mà sao thế mà phương trình sao hay là phương trình một phương trình hai gì đó ta có t bằng từ này đến xong cuối cùng là gì là kết luận đấy vậy lực em đọc cái đầu bài nó hỏi gì trả lời y xì như thế vậy lực kéo <clears throat> theo phương thẳng đứng đấy. ít nhất hoặc là bé nhất hoặc là nhỏ nhất cần thiết để kéo được cửa van lên là hoặc là bằng b t bằng bao nhiêu đấy đóng khung bằng xong Đấy, phải viết đầy đủ như thế thì em được 10 điểm chứ còn em mà viết được vài ba cái công thức này em ra ok 6 điểm khỏe quá nhưng mà không được học bổng Đó, muốn học bổng thì phải phải chăm chút đến cái những cái câu viết ở trong Đấy, lý luận à, phương trình gì cân bằng như thế nào điểm đặt ở đâu lực à, vuông góc hay là lực chéo vân vân phóng lại là phải chi tiết để cho thằng ngu nhất nó hiểu được khi mà em <coughs> viết để cho thằng ngu nhất nó hiểu được chính là em đã đạt đến đỉnh cao của của việc giải bài rồi chứ còn em viết mà toàn những ông thông minh mới hiểu được thôi à, ngu là nó chịu thì thôi cái tầm của em thì nó may ra thì được trung bình được 6 điểm đó, cho vui vẻ à. thế thì tùy, tùy từng mỗi người mỗi có người có một cái kiểu có một cái cách chứ không phải là ai bắt ai cũng phải, phải như nhau cả các bài khác ạ Ồ, hôm nay em, ta... em em hỏi thầy cách cách tính tê ấy em em đang hỏi thầy cách tính P thôi. Cái tính áp lực P là gì? Vâng. Áp lực lên mặt phẳng thì bằng áp suất tại trọng tâm nhân diện tích mặt chịu áp. Học lý lại lý thuyết đi. Tài liệu có ấy bạn, thầy gửi đấy. Áp suất tại trọng tâm đây, sẽ giữa đây mà. Giữa đây là C mà thì cái đoạn giữa này hoặc là nó cho bằng H1 H2 gì không có nên cho hai con H này mình lấy con to con dài trừ con ngắn thì có phải ra, ra con này không? Thì phải là giữa không? Thì gì à? HC là bằng gì thì bằng một nửa này là bằng cái mẫu là từ đến đây nhá một nửa của đoạn từ đến đây nhá cộng với cái ông H con này nhá là độ sâu tại trọng tâm gì nữa vâng ạ ông học lý thuyết không làm được đâu ông học lý thuyết bài dễ cỡ nào không làm được lý thuyết là gì <clears throat> áp lực lên một mặt phẳng thì bằng áp suất tại trọng tâm nhân diện tích mặt chịu áp nhân diện tích mặt chịu áp thế còn điểm đặt nó không đặt ở dây đâu bao giờ nhá đặt ở đây này đặt ở dưới này đặt ở đây này đấy <clears throat> thế làm sao mà xác định được điểm này thế là phải tính cái ZD này. ZD là tính từ trên này xuống đến đến đến đây thì bằng ZC là từ trên này đến đây cộng với lại cái phương sai ờ, cái, cái, cái tâm sai E mẫu ở đây mà cái mẫu ở đây thì bằng y không chia cho HC trên omega em hiểu không nhưng bài này không ai mấy ai sai đâu nhưng nếu nó chéo đấy là bác cô một loạt ông sẽ sai đây là cái tấm chịu áp nó thẳng này thì h với z nó như nhau nhưng mà đến lúc là nó chéo lên rất nhiều bài thi nó chéo lên là công thi chết hết Đấy, ví dụ bây giờ chúng ta không nói chuyện bài này nữa chúng ta lại lấy một bài khác không phải cái chuyện câu chuyện là kéo lên kéo xuống này nữa <clears throat> mà nó là tính áp lực hoặc tính moment Đấy, <clears throat> ví dụ là em có một cái mặt chữ nhật thế này và có một tâm quay như này Đấy. thế nó cho đâu hạt một hạt hai gì đó đây tuy cho mỗi bài nào nó mỗi bài nó cho kiểu chẳng có vấn đề gì cả và đương nhiên nó cho cái góc này ví dụ là 35 độ đi giờ bảo gì vẽ đủ phân bố áp suất lên cái tấm này thì đấy là một đây sẽ sẽ vẽ là gì là một hình thang đúng không hình thang vuông đúng không Đấy, không phải hình tam giác được đây, đây điểm này nó nằm sâu dưới nước này làm sao sao, sao đoạt tam giác đây được phải là hình thang đúng không hình thang vuông ok nếu ai chưa vẽ được bảo tôi vẽ thế còn bây giờ tính áp lực lên cái tấm này dạ. ví dụ nó cho phát là ví dụ cái tấm này đương nhiên là lực nó ấn thế này rồi thế như vậy phải có cái lực à, quật lại ví dụ, ví dụ đây nó cho nó cho ờ, đẩy cái tấm nó chéo này đi à. thế giờ lực ở đây nó quay này thế để cho ông này sẽ quay ngược lại nó đẻ ở đây một lực nữa để f thì tính f bằng bao nhiêu Đấy. ví dụ như thế bài thi vậy đấy. Đấy, nước ở đây nhé bên này không có gì nhá bên này không khí đó. cục bê tông này không tính để tính mỗi cái tấm cái tấm chéo chéo này cho một cái góc gì đó ở đây giờ nó tính được ép bằng bao nhiêu Đấy. thì mình lại nguyên tắc tắc tắc là gì mình lại xét cân bằng của cái tấm này bây giờ mình cho tên đúng không cho a đi b đi mất gì đâu xét cân bằng của tấm ab tấm này có một trục quay chứ không phải không có trục quay mà có một trục quay nằm trên cái tấm này cho nên là tấm này cân bằng khi nào khi sigma moment của các ngoại lực lấy phải với tâm quay này nhá đừng có lấy tâm quay linh tinh ở đâu đâu đó chỗ này nhá phải lấy với cái tâm quay đầu bài nó cho này moment của các ngoại lực lấy với ông tâm quay này bằng không thì tấm này đứng yên các bạn vâng. phương trình tổng hợp đó là gì sigma moment lấy với tâm b của các ngoại lực ừ. bằng không sigma moment lấy quanh tâm b đây tâm b đây của các ngoại lực F Y đấy bằng không ở đây có mấy mấy lực ngoại lực nhiều ngoại lực nó còn trọng lượng này nó còn phản lực tại đây này nó còn nhiều thứ nhưng mà bài này nó theo đồ bài nó bảo bỏ qua trọng lượng thì sợ nó sẽ không có cái thằng G nằm ở đây nữa không? nếu con nếu có không bỏ qua trọng lượng thì có cái ông g ông nằm ở giữa ab này Đấy. nhưng mà đây là đầu, bài ví dụ nó cho là bỏ qua trọng lượng ok thế vậy thì còn mỗi gì còn mỗi f này và p thôi Đấy. p thì đặt vào điểm d thế còn giữa đây thì ta gọi là điểm giữa đây ta gọi là điểm c Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cân bằng moment có mỗi hai moment này thôi thì quá ngon rồi lắp bài ở trước có đến bảy tám cái moment mới mệt chứ thế hai moment quá ngon hai một cái moment quay xuôi cái moment p làm của van quay xuôi kiểu đồng hồ moment của f là quay ngược kiểu đồng hồ hai moment này bằng nhau đi chú này không quay được không quay xuôi cũng chẳng ngược đúng không Đấy. bây <clears throat> giờ moment ở của ông dưới là gì là p nhân cánh tay đòn là vuông góc thì là gì là db thì sẽ bằng gì ông f nhân cánh tay đòn là bao đừng ai nói là ab là cánh tay đòn nhé đi học lại phổ thông đi chứ chả phải học lại đấy cánh tay đòn là nó phải vuông góc với phương của lực đấy, thì từ cái cái trục quay này này hạ vuông góc với phương của lực đấy, phương của lực nó lưng này hạ vuông góc ở đây này thì cánh tay đòn nó đây này Ui. hiểu không ạ có phải cánh tay đòn vuông góc với phương của lực không hay là lấy cái cánh tay nào cũng được ở không góc này cái đoạn vuông góc này thì khác gì cái ông h vâng, vâng. đúng không thì nó bằng f nhân h 2 thì có cái gì đâu h 2 nó cho rồi đó f mà đang bắt tính bây giờ tính hai thằng này đi là xong cái db thì sao là cái mẫu này còn p thì phải tính tính p thì tính bằng gì đại độ sâu đại trọng tâm nhân diện tích bắt chịu áp áp lực ừ, <clears throat> lên mặt phẳng thì có khoảng độ sâu trọng tâm không độ sâu trọng tâm thì đây kéo nó ra đây thì đây đây là hc có phải độ sâu trọng tâm không hiểu độ sâu là gì không là, là, là đường thẳng đứng kéo từ mặt nước ở xuống thì đã vâng thế <clears throat> là đấy là là của ông C là nằm giữa đúng không tính ra tính ra thì <clears throat> thì mình phải ờ, độ sâu trọng tâm thì mình sẽ có là một ờ, một cái mẫu gì một cái mẫu này một cái mỏ H1 này cộng với một nửa H2 gì có phải HC bằng thế không phải, phải bằng H1 cộng nửa H2 không đúng rồi thế là ra con HC HC là dân ra diện tích này diện tích này là bằng gì diện tích này thì bằng cái ông H đây là gì H2 đúng không H2 Đấy, và nó cho cái góc này cái góc này với góc này như nhau hai ông này góc này 35 độ thì kể cả là nó góc lẻ đi 35 độ hay là, là, là 21 độ cũng chơi được chả ngán gì cả đúng không Đấy cái này bằng gì cái à, bên cộng, đối của nó ở đây đúng không đối để chơi với sin đúng không đối phải chơi với sin chứ đúng không thì cái thằng h2 là thằng đứa đây rồi đúng không thì lấy thằng h2 chia cho sin của cái này thì mới ra cái này tại vì chia cho sin nó sẽ dài ra nhân với sin nó sẽ ngắn lại giờ mình đang cần cái thằng dài ra đúng không so với với cái đoạn này thì mình phải chia cho sin là sin là nó đối À, đối là xin mà mình học từ lớp 6, lớp 7 đó thì đối là xin xin trên huyền gì đó đúng không <coughs> đấy, thì tôi xin có 35 độ hay là 31 độ vân vân thoải mái thì em tính những màu này đi đấy, tính những màu này thì em sẽ sẽ ra được diện tích của mặt chịu áp nhân triệu b vuông góc với bảng này thì nó bao giờ nó trả cho b hoặc l gì đó vuông góc với bảng bao giờ nó trả cho nó bao giờ bắt tính đâu thế là mình gì mình ra còn p thế db thì bằng gì rất nhiều ông dùng luật 2 phần 3 1 phần 3 vào đây ông hy sinh ngay lập tức không dùng được luật 2 phần 3 đâu tại vì cái cạnh này nó không chạm đến cái mặt nước nó nằm ở sâu dưới tít dưới này nhưng mà ai dám không được dùng cái kiểu là đây đến đây là hai mà đây đến đây là một nhá ban nãy thì được bởi vì ban nãy mặt nước lên đây này thì được vì mặt nước có tít trên này không thế thì phải tính công bằng công thức tổng quát không ăn gọi là khô lõi đâu cái này lại phải ZC cộng với lại Y không chia cho ZC omega phải tính bằng công thức ừ, chết tiệt này rồi tại sao phải chết tiệt bởi vì tính nhiều thứ lắm y không lại ab 3 trên 12 hay là ba bao nhiêu đấy lại mở sách ra mà xem zc zc đấy. thì zc thì lấy đâu ra zc thì phải kéo cái này ra đây là trục z này Đấy, ZC là tính từ cái chỗ điểm không của trục Z này tính đến đây gọi là ZC này Đấy, còn tính đến D là gọi là ZD chéo chéo nhá tính theo đường chéo nhá Đấy, cái là ZD này Thì bài này thì em có thể ừ, chơi khôn cũng được em sẽ tính E ở đây từ đến đây là E độ lệch tâm mà giữa DC và D là E mà và cái chỗ này thì bằng một nửa cả cái này này bằng một nửa của cái đoạn này đúng không không cần phải tính ZD nữa tính ZD là ngu xác định đi không tính ZD tính cái E này thôi tính cái tâm sai thôi cái y không cái này Đó. thì cứ từ đây đến đây là một nửa của đoạn từ đây đến đây rồi gì có phải C C đến B thì bằng một nửa của đoạn là AB không đúng không C là trọng tâm thế mình lại lại biết cái E này E, e này y không chia cho Z C omega gì đó E ai à, lại chết rồi vẫn phải tính không khôn được đây không vướng con ZC Đấy, <laughs> định làm quả khôn nhưng mà cuối cùng vẫn phải lại ngu đúng không lại phải ZC Đấy, nhiều ông làm mày thi ông sai đấy nhá ZC này ừ. em muốn tính con E nha nhá con E này nó phụ thuộc vào ZC đừng có lấy HC vào đây nhá bởi vì cái tấm của ta là tấm chéo chứ không phải tấm thẳng đâu tấm thẳng thì là thấy h với z nhau tấm của mình tấm chéo nó lôi thôi còn chiếc tiền này này zc này này thế mình biết zc nó là đoạn nào nó là từ c tính chéo lên theo đường nghiêng của mặt phẳng nghiêng chạm mặt nước cái này thì từ đây đến đây mới là zc đó thì tất nhiên làm được thôi đó, mình biết cái màu này thôi thì mình lại xin xin cốt cốt cái màu này thì ra màu này cộng với cái màu này thì chúng ta biết là nó bằng nửa cái đoạn từ đây đây nhớ nó chỉ dài một chút thôi thêm một hai ba dòng thậm chí học lên kỹ sư mà thêm một hai dòng tính cái hành học phẳng còn không tính được hoặc là tính lại ngại thì chả làm được cái gì đúng không đấy thì ta chú ý với cái bài này nhá em có thể tính được cái e này để em tìm được cái cánh tay đòn db này ra nhưng mà để tính cái e này thì em vẫn phải tính cái zc là từ c nó lên đến trận tạm mặt nước này, này bởi vì nó ở trong cái công thức này này Đấy. hiểu không ạ ghi chú vào không mai kia bài thi nó xem xem thế này lúc mà không làm được Đấy, lại đi học lại thì kêu ôi giờ khổ thế được tốn tiền quá kia bên cày thì đỡ tốn tiền ai thấy tôi phải đi học thì tự nhiên tôi biết quá rồi phải ngồi làm bài tập thì cũng được một, tương đối thời gian rồi chúng ta cũng lại nghỉ độ 5 10 phút đúng không nhé thì chút ờ, xem còn cái bài nào tí nữa sâu nốt ra thì tôi sẽ giải hết đó Đấy, ok kể cả lý thuyết nhé chúng ta tiếp tục xem là được mấy người à, ba người ví dụ nha cóc đi cóc thì không đi cóc đâu Phật biết chưa nhỉ? Biết rồi, ok. Đấy, xem còn à, bài nào à? Bài 13 thầy ơi. Bài uh, à, 13 em. 13 à? 13 thầy ạ. Ok, cái bài 13 cho cháu gì Bài này phải không ạ? Vâng vâng. Vâng vâng. vâng. Rồi, bài 13 thì nó như này ra cái thước hồi cái thước này và có một cái tấm chéo nó để 45 độ để cho nó cho nó tiện lấy xin lấy cốt này này không rồi bên này nó sẽ sâu hơn bên này sâu hơn bên này nó hơn chút Đấy, à, đây thì ở đây thì à, nó sẽ là có trục quay trục quay nó tích trên này đó, bê tông đây trục, trục quay đây nhá em cho mẫu à, này H3 gì đó đoạn này cho là H3 đoạn này cho H2 đây, đây là H2 đến đây là H1 đây H1 cho ba cái ba cái H này góc alpha 45 độ gì đó đấy 45 hay chẳng 45 thì cũng không sao cả mình lấy xin lấy cốt thế giờ là nó kéo cái cửa van này lên bằng một cái dây Đấy, lôi cửa van này là bằng một dây kéo lên này Đấy. Đấy. lực T nghe bảo lực T là bao nhiêu Đấy. nó cho cho cái H1 này H1 này H2 H3 cho góc alpha cho chiều rộng B chiều rộng B là vuông góc với cái với cái bảng này đây, mặt nước này gì gì đây Đấy. bây giờ mình à, mình phải à, nó không không không có tên mình phải tự đặt tên nhé ví dụ ở đây à, mình cứ cho để o đi à, chỗ này mình gọi là a chỗ này mình gọi là b Đấy, đừng đặt là cd nhé cd là dùng riêng Đấy, chỗ này ta đặt là k gì đó đi Đấy. thế rồi cái đường vuông góc tí nữa ta phải tính moment của cái này mà tính moment của cái này đối với cô mà mình ta hạ đúng góc xuống nhá hạ đúng góc xuống để vào lấy cánh tay đòn của nó Đấy, thì cái này ta gọi là, là hát đi Đấy, bù góc nhá Đấy. <clears throat> bây giờ mình à, để à, tính cái lực t này ấy, thì mình xét cân bằng cho cửa van ô gì ok nhá xét cân bằng cho bờ cửa van ok cửa van này à, thì trên cái cái cửa van này có một trục quay à, chứ không có trục quay thì ta tổng hợp lực là bằng không là xong nhưng có trục quay cho nên lại phải là tổng mô men của các của các, các ngoại lực bằng không à, mô men nhé à, thì à, cái phương trình nó sẽ là tổng mô men lấy quanh tâm O đây tập O đây, đây O của các ngoại lực FI đây Đấy, bằng không à, cái, để giải cái bài này phương trình tổng quát của nó là như vậy bây giờ ta mới bổ tất cả xem có những cái thằng mô men nào à, có những cái lực nào ở đây ở đây trước đây bài này là bài thi thì nó còn có một câu là phân tích hệ ngoại lực tác động lên OK tức là em kể tên tất cả các ngoại lực tác động lên OK không bỏ qua một cái gì Đấy, thì chúng ta xem có bao nhiêu lực thứ nhất là nó có cái lực P1 P1 đặt tại điểm D1 nó có lực P2 P2 đặt tại điểm D2 à, đấy. nó có trọng lượng đặt ở giữa cái đoạn OB này à, giữa đoạn o, OK này trọng lượng đâu đó giữa chỗ này Đây, tại một cái điểm ta gọi là cái điểm uh, đặt cái gì ABMN NM thì chưa có M đúng không M là giữa của đoạn OK nhé đấy. có cái anh G trọng lượng rồi có phản lực tại đây Đấy, có phản lực tại tại tại trục quay nhá là F của tại O là phản lực R đi R thông thường phản lực nó gọi là R mà nó là chữ chữ react re, reject tức là re, cái gì tiếng Anh re R cũng là phản hết đấy cho nên là, là cái điện trở em học chơi trong tôi vật lý nó gọi là là R đấy đúng không điện trở R <coughs> thế rồi gì à, mà lực ma sát nữa F ma sát F ma sát ở, ở cái trục quay biết đâu đâu trục quay nó dỉ đúng không nó dỉ ở đây thì quay cái cửa này nó kéo lên cũng người tính cả đến cái lực của cái trục quay nó bị dỉ đấy. đấy xem còn lực nào hết không còn lực nào cả có một số người khi tôi giảng đến bài này à, thì hỏi các ngoại lực thì anh ta bảo này, nó còn có phản lực ở dưới sàn công trình vì đây đây nó có trọng lượng nó đè xuống mà thì sẽ có phản lực ở sàn công trình tác động lên cái đầu ca này Đấy, thì tôi nói trường hợp này là không có nhé tại sao chỗ này không có bởi vì cái lực T này nó phát huy tác dụng rồi tức là cái cửa van này đã bắt đầu chuẩn bị được kéo lên rồi nó chỉ chạm nhẹ thôi cái cửa van OK này nó chỉ chạm nhẹ xuống sàn công trình này thôi chạm để cho nước không chảy từ bên nọ sang bên kia chứ nó không tạo ra lực bởi vì nếu mà T bằng không thì lúc đấy là đúng là nó nó sẽ có một cái trọng lượng của cái cái cái cái cái cửa van OK này nó có cái anh G này nó nó, nó sẽ nén xuống và đây sẽ tạo ra một cái phản lực lên nhưng ở đây là T đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi bắt đầu mình phải tính T mà đấy thì T nó đang kéo lên rồi à cho nên là không có phản lực tại K nữa không có phản lực tại sàn công trình đẩy lên nữa đấy. như vậy thì mình sẽ có là tổng moment của tất cả các cái ngoại lực đấy hai lực ở đây nhá lực ma sát do của ổ van bị bị dỉ hoặc là không chuẩn lắm này lực phản lực tại trục của của cái cái cái cái ổ quay này là hai này G này là trọng lượng của tấm là 3 này P1 là nước từ bên trái ấn sang là 4 này P2 là 5 năm lực cả thảy lên cái tấm này Đấy. bây giờ quay lại bài này bài này đó bảo, bảo mình tính lực T thì cái phương trình của nó này thì mình chỉ tính đến những moment nào khác không thôi thì hai cái con moment ở đây thì bằng không rồi đúng không hai moment tại vì cánh tay đòn nó bằng không lực thì có nhưng cánh tay đòn quanh trục ô thì bằng không còn gì đấy cho nên hai đồng chí này là không còn nữa không không được tích sự gì trong cái việc tính toán của moment của mình nữa đúng không theo đồ bài bỏ trọng lượng của cửa van cho nên g bay đi g không còn nữa đấy. nếu có g thì phải tính moment của nó vào đấy. vậy thì chúng ta chỉ còn cái gì chúng ta chỉ còn có ba lực thôi đó là t kéo từ đây kéo lên p 1 nước đầy đè xuống P2 nước từ đằng cái nửa đằng sau để lên ba cái lực này tạo ra ba moment lấy với tâm quay O bằng không à, tổng moment lấy với tâm quay O bằng không đúng không ạ Đấy. thế vậy thì mình triển khai cái phương trình moment này ra thì nó sẽ ra cái gì những anh quay à, xuôi chiều đồng hồ mình cho một một bên là t nhân cho OH Đấy, là cửa van quay xuôi như đồng hồ rồi P P2 Đấy, cộng với là P2 nhân cho gì OD2 OD2 Đấy, là có hai hai hai quay xuôi Thế ngược thì chỉ có mỗi anh này thôi thì bằng gì thì bằng với anh quay ngược là anh P thì P1 và nhân cho cánh này gì là D1O hay là OD1 Đấy, phương trình như thế và cuối cùng mình phải tìm ra T này đúng không thì <clears throat> vậy thì sao thì T sẽ bằng cái đống kia thôi T sẽ bằng cái ông này trừ ông này P1 nhân cho D uh, ờ, OD1 nhân cho OD1 trừ con này vứt sang bên này mà trừ P2 nhân cho OD2 và chia cho gì chia cho OH là COH mà OH ở đây mình nhìn thấy chưa đấy OH ở đây mà nếu góc này là 45 độ nhé thì con OH này và con HK này bằng nhau bởi vì đây cũng là góc 45 độ đúng không Vậy Cần... con OH này cũng chính là gì là con HK và nó sẽ cái con OH này này nó sẽ bằng H1 cộng H3 đây, H3 là mẫu này nhá H3 mẫu này tức là mẫu từ đến đây này H3 đấy, ok đấy, thì, thì hai con này nó cho rồi mình không phải lan tăn với nó nữa tính bốn con này ở trên là xong Đấy, tính bốn con này thế p1 thì tính nào thế thôi lại quay lại bài toán cơ bản tính áp lực lên mặt phẳng lại lấy trọng tâm đúng không thì gọi c1 gọi c1 là giữa của đoạn gì a ak và độ sâu của trọng tâm đây đây gọi là gì là hc1 đúng không cái c này là nằm, nằm giữa a, a đến k đấy nhân với diện tích vân vân lại C2 Đấy, C2 đây là giữa của đoạn B gì BK và độ sâu của trọng tâm độ sâu của nó đây đây là HC2 tính được thì em hoàn toàn tính được tại vì <clears throat> cái, cái HC2 bằng nửa ông này thôi mà cái ông này thì bằng nửa của cái của cái H1 đấy thôi có cái gì cái gớm đâu đúng không đấy, đó là đường trung vâng. bình mà <clears throat> thế nhân cho diện tích thì đương nhiên là em phải tính cái đoạn chéo này rồi các đoạn chéo này rồi đoạn chéo thì có cái gì đâu ví dụ như là em tính cái đoạn AK này thì là lấy cái H1 này mà chia cho sin của góc 45 độ nó là đối của cái thằng 45 độ đây thì đây đối đây chiếu sang đúng không Đấy, thì thì H1 mà chia cho sin của 45 độ thì chia cho căn 2 trên 2 <laughs> thì nó thành là gì thành, thành cái đoạn chéo này Đấy. xong rồi đoạn chéo này lại nhân với chiều vuông góc với bảng là chiều B chiều L gì đó thế em có diện tích của của cái đoạn là, là k ka này rồi đúng không thế em sẽ tính được con p1 đây đi đúng không ạ ừ. p2 hoàn toàn tương tự thế p2 thì độ sâu đây có rồi thì diện tích từ đây thì cũng thế thôi cũng bằng h2 mà chia cho gì chia cho sin của góc 45 độ phải chia cho sin thì nó mới nó mới dài ra đây đoạn này đoạn dài đúng không đoạn dài mà cái của mình có là cái đoạn ngắn thế là mình đã tính rồi lại cũng nhân cho b vân vân thì mình sẽ tính được con p2 này gì p1 p2 là em tính còn đúng không giờ còn d od1 với od2 thôi od1 là gì là o này, tính đến tận d1 này thì em sẽ phải tính cái đoạn này Đấy. em cộng cái đoạn này đúng không nếu ô đây còn d 1 nữa gì đấy thế cái đoạn này em tính được không đây ông này h 2 H3 gì đó ở đây mà góc này góc 45 độ thì em cũng lấy là H3 chia cho sin của 45 độ hay cốt 45 độ thì em sẽ ra cái đoạn chéo chéo này đi có phải không ạ thế còn cái đoạn này bằng hai dùng luật 2 phần 3 có dùng được luật 2 phần 3 cho cái đoạn AK không Dạ. AK là hình chữ nhật mà, mà cạnh, cạnh trên chạm mặt nước còn gì nữa thì đây là 2 phần 3 của cả cái AK bên dưới này 1 phần 3 đúng không luật 2 phần 3 đây mà đấy thì em cũng bấm máy tính ra em cũng lấy cái đoạn này em cộng với cái đoạn 2 phần 3 này thì em sẽ ra là gì là OD1 phải không ạ còn OD2 yeah. OD2 thì lại là là OD này đến đây này còn đến D2 là D2 đâu nào đến đây thì em lại dùng con luật 2 phần 3 đây cũng là 2 phần 3 đây cũng là 1 phần 3 Đấy, dùng luật 2 phần 3 cho cái đoạn này B B BO BK này Đấy cả bk thì em lấy là h2 chia sin 45 ờ, độ gì đó thì đây là 2 phần 3 của của cái đấy thì em được mẫu này xong em lại em lại phải tính cái mẫu này mẫu này thì lại lại tam giác đây lại tam giác này mà đoạn này là là gì cái mẫu này là gì là h1 chứ h2 chứ gì ạ đúng không h1 từ đến đây h2 từ đến đây thì hai hai thằng trừ nhau có phải ở đây không lấy hai này lại chia cho cốt 45 độ sin 45 độ thì nó lại ra mẫu này Đấy. Thế tóm lại là OD2 của em ấy nó sẽ là cái mẫu này, cái mẫu này và cái mẫu 2 phần 3 này nữa. Đấy. Ngồi bấm bấm nó ra ra bấm máy tính ra đúng không? Đấy. Rồi nhét vào. Em hiểu ạ. Sao này là xong. Đúng không ạ? Vâng. vâng. Cứ, cứ từng bước mình tính thế là ok. Biến là mình viện một trong những cái quan trọng của việc tính thành công này vẽ cái hình này cho nó to ra em mà vẽ bé nhá, em sẽ nhần em sẽ dính mấy cái điểm này dính mấy cái điểm này vào chứ em chẳng hiểu thật là cái thằng nào là nằm giữa ở đâu với đâu cho nên việc việc vẽ to vẽ chính xác vẽ bằng thước đàng hoàng cũng là một cái bí quyết để mình không nhầm mà mình không nhầm nữa như nhiên là nó ra đáp số đúng thì em lại nhầm lung tung chả hiểu là c nọ c kia thế rồi là không biết 2 phần ba là tính từ đâu đến đâu vẽ nó líu ra líu díu hai cái này nó chạm vào nhau rồi mệt lắm cho nên vẽ to À, rồi vẽ viết cho nó đa chữ cho, cho nó đàng hoàng đừng có cờ cẩu thả là mình cũng đỡ sai rất nhiều rồi thế còn trong đó trong quá trình mình tính đấy thì mình cứ tính mạch lạc ra đấy. <clears throat> có một cái này tôi phải nhắc nhé là khi em tính một cái gì đó bằng một công thức thì em phải qua ba công đoạn thì mới được công nhận điểm thứ nhất là em viết công thức đó ra xong đó thì em mới là gắn số của từng đại lượng vào đến bước thứ ba em mới được phép viết đáp số chứ bây giờ rất nhiều bạn là gì là viết mỗi công thức xong viết toạch cái ra đáp số là không điểm nhé đấy. tôi lấy ví dụ à, đấy mà họ chấm bài mà ví dụ tính uh, thủy động có Reynolds <clears throat> có lambda của chế độ uh, thành uh, gọi là quá độ lambda nó bằng 0,11 0,11 nhân cho 68 chia Reynolds cộng với delta trên D mũ 1 phần tư Đấy, công thức của nó là thế sau khi đã xác định được chế độ chảy rồi là chế độ chảy quá độ rồi là nó nó thế này rồi thì để mình tính lambda thì từ việc đầu tiên mình phải viết được công thức này đúng không sau đó thì mình phải gắn số là 0,11 này Đấy, thì 68 thì nó chả có gì mà phải gắn nó là 68 Reynolds thì em tính ở bước trên em phải viết vào đây là Reynolds bao nhiêu ví dụ 2 3 7 18 ví dụ thế ở ở cái bước trước em tính ra con Renault nó bằng từ ấy xong rồi cộng với delta ví dụ 1 mm là là 0,001 mét đường kính là 15 cm chẳng hạn là 0,15 mét đấy xong rồi em cũng 1 phần tư đấy, đặt số bằng đây đặt số bằng đến đây em mới được phép viết 0,0 ví dụ như 29 vân vân đấy phải ba động tác nhé viết công thức gắn đúng số vào rồi mới được viết được ra đáp số nhiều bạn viết công thức nó bạch cái ra đáp số luôn ok bạn không điểm nhé Đấy, đây là bạn chép của người khác chứ không phải làm làm không bao giờ ra ra này cả Đó. đừng có làm nhát làm thẳng vào bài nếu sai gạch viết xuống dưới viết ra chỗ khác không sao cả bài gạch nhiều tôi có cho trừ điểm đâu không bao giờ trừ Đó. nhưng mà làm thiếu thiếu bước à, dạ, viết kiểu đi ừ. chép đáp án ở đâu đó là bay điểm đấy là không có điểm đâu đấy, mà rất nhiều người chép nhé đấy, nhiều người không học hành đâu ngồi chép thôi ra đáp số mà có người khác làm hộ rồi mà đấy. <clears throat> thầy ơi vâng em hỏi đi ờ, đi thi mình có phải vẽ lại hình không hay là mình vẽ được trực tiếp lên trên hình luôn hả thầy vẽ trực tiếp lên trên hình là thế nào nhỉ tức là mình vẽ ra giấy thầy thì phải vẽ lại một hình nữa hay là phải vẽ được trực tiếp lên trên hình đấy luôn à ờ, trên em làm sao vẽ trực tiếp lên hình hình là trên máy tính của em em vẽ lên màn lên màn hình à? không vẽ trong màn là, vẽ là vẽ là giấy hai lần hay là vẽ giấy một lần một lần hình thôi ạ vẽ đề bài ra ạ đã tùy được bài nhá ví dụ lấy cái bài này làm ví dụ nếu bài này nó có câu là câu một là hãy vẽ đồ phân bố áp suất thủy tĩnh lên ờ, cái cửa van ABMNK ờ, gì đó thì em phải vẽ đồ phân bố áp suất thủy tĩnh lên cái hình nền của giống cái bài đó xong bỏ hình ấy đi tại đấy là câu 1 ăn điểm câu 1 không? câu 2 nó bảo tính t tính nọ tính kia thì sau đó mình lại phải vẽ lại cái hình này chứ bây giờ <clears throat> bây giờ em tưởng tượng bây giờ tôi chấm một cái bài này mà em vẽ đồ phân bố lên đây rồi đây, đồ phân bố đây đồ phân bố ở đây nha đúng không thậm chí em còn trừ đi trừ lại thì độ phân bố nó lại lại lại thành cái hình này cũng rồi thôi. nó chi chít thế này ai nhìn được em hiểu không không ai nhìn được cả đấy cho nên là nếu cái bài hình nó quá phức tạp như những cái bài này thì em vẽ cái đồ phân bố ra một hình xong rồi dưới em lại vẽ lại cái hình nền em bắt đầu tính là uh, điểm nọ điểm kia c nọ c kia d nọ d kia Đấy. nhưng nếu cái bài nó đơn giản nó đơn giản đến mức là nếu mình có chả may mình vẽ đồ phân bố lên mà các tính toán kia của mình nó vẫn thể hiện được thì em chỉ vẽ một hình thôi Đấy không? Đấy. nhưng mà cũng tôi thấy là cũng rất là hiếm có cái bài nào mà lại à, vẽ có mỗi một hình mà lại vừa đồ phân bố áp suất tùy tĩnh và đối với lại mặt cong nó lại còn vật áp lực nữa nha vật áp lực nó lại các cái sọc dọc của nó lòng ngoà lòng ngoằng mà lại vẽ chung thì không được nhé đấy như là là mình ờ, tám chín mươi phần trăm là mình sẽ phải vẽ thành thành hai hình thậm chí có những bạn vẽ thành ba hình tại sao người ta vẽ thành ba hình bởi vì một hình là người ta để người ta giải cái bài của người ta một hình khác ví mặt cong thì đồ phân bố áp suất thủy tĩnh là vẽ một hình riêng vật áp lực lại một hình riêng nữa Đấy, cho nên nó có những bạn vẽ đến ba hình mà hình nào cũng đẹp Đấy, chứ không phải là vẽ lòng hoàng lòng hoàng chứ cứ lấy tay mà quệt quệt quệt quệt này đâu Đấy, vẽ rất cẩn thận Đấy, thì những người như thế ta 10 điểm đó ta, ta đương nhiên là phải đúng đáp số <clears throat> cái cái hình sao lại nhảy chùm nữa này tịt như thế này cái chế độ không còn nhìn thấy giờ đất là gì nữa này. tôi vào lại nhé còn tận ờ, mấy phút ừ, tận 15 phút nữa là bảo vệ mình vâng. rồi đấy vâng đấy thì nó cứ thỉnh thoảng nó làm phát mất coi hết cả hình hiếp của mình cái ao loạn xạ này đấy thì à, cái à, cái cái cái cái cách mình làm là như vậy nhé đấy bài này bài tự luận cho nên là mình làm mình phải từng bước một cứ từng bước một những phương trình này em để sau này em thế nó vào em viết cái phương trình là phương trình một hai phương trình sao một sao hai sao đánh số vào đây đó thế sau mình ở dưới mình tính ra rồi mình lắp vào phương trình sao thì mình đừng có rất, rất nhiều ông hay bị trừ điểm có cái này rồi lắp vào phương trình sao thì phải nhét cái này vào phương trình sao chứ không phải là viết câu được thế cái giá trị này vào phương trình sau ta có t bằng bao nhiêu luôn không điểm nhé đấy, đấy là đi lại đi chép của người khác, tất cả những cái gì làm tắt thì người ta nghĩ mình chép đấy, cho nên mình không không đừng, đừng đừng làm kiểu ấy mình tính ra ví dụ mình tính ra D1O1 mình để đấy xong đến lúc mình bảo thế vào phương trình sao ta có T2 chấm thế P bằng bao nhiêu 7120 nhân cho OD1 bao nhiêu 3,18m trừ đi P2 bao nhiêu viết 2000 bao nhiêu đấy nhân cho bao nhiêu đấy chia cho bao nhiêu viết phải đầy đủ như thế mới ăn được điểm bớt cái gì đi người ta bớt điểm của em cái đấy đây là bài tự luận tức là phải trình bày các quy trình các cái bước tính toán nó cũng chả khó gì cả nhưng em cứ nghĩ thế nào thì em làm thế à, em nghĩ là ờ uh, cho ta phải tính ra con này muốn tính ra con này ta phải nhân chia cộng trừ thế em viết cái chuyện nhân chia cộng trừ của em mới vào bài đi đó đây <clears throat> là rất nhiều anh bị ờ, không phải chết oan đâu tôi nghĩ là chết thật là đi chép mà bài giải sẵn Đấy, vì thi chung đề mà nên là rất là nhiều cái cơ, cơ ờ, anh là có những cái đề có thể lấy ở đâu đó nhờ ai đó làm Đấy, cứ chép mà chép đương nhiên là ta sẽ bỏ bước tại vì thời gian nó ngắn mà nên là, là, là chờ thằng kia làm đã đã khối thời gian rồi giờ lại còn phải chép vào thế đâm ra là vội là chép cứ bỏ bước bước cuối cùng cố gắng ra được đáp số đáp số là người ta chỉ tính cho gì cho cái, cái kiểu thi trắc nghiệm thôi thì mới cần đáp số ở đây là người ta tính theo các cái bước tính bọn em hiểu rồi thầy ạ vâng vâng còn các ờ, <clears throat> còn chúng ta còn 10 phút nữa mà các bạn ờ, có các câu hỏi khác bài 21 thầy ạ vâng hỏi gì ạ? bài 21 thầy ạ thầy chưa bài, bài đi thầy ok bài 21 thầy chưa chi tiết bài thành công ấy thầy ạ em chưa biết cách trình bày bài đấy bài thành công thì thực ra đâu có một bài mẫu trong này rồi đọc bài mẫu đi đó Đâu từ thì còn thì giao giao tài liệu cho không kiểm đọc không phải nhưng mà cái bài đấy nó xuống nó bài này bài bài mẫu này mẫu để, để em đọc bài rồi em đọc để em đọc em xem cái, cái trình tự viết như thế nào cái cách viết một bài tự luận luận là người ta viết gì đầy chữ là chữ công thức có mấy đâu đấy nhá đấy thì <clears throat> thì đây rồi rồi còn ta sẽ còn ít thời gian nữa ta làm bài 21 21 là cái bài uh, hối trụ này phải không ạ cái này đúng không ạ vâng rồi ok. Bài cái này đơn giản thôi. Và nó có một khối trụ thì vuông góc vào một cái cái thành à, bê tông, một cái thành gập. Rồi, Ý thầy có phải dạy lớp nào nữa không thầy? Ờ, tối tôi khởi động một lớp đầu tiên, lớp 51 à, tiết lại bắt đầu nói từ ABC từ đầu em không phải tham gia những lớp ấy đâu bởi vì còn lâu lớp ấy mới học đến bởi vì cái lớp ấy là học lại và lại bắt đầu là định nghĩa chất lỏng là gì vâng. tại sao lại chảy được họ kia mất thì giờ lắm không, không cần vào cái lớp ấy đâu cái tí thầy chữa thầy mới bài đi thầy đây thì ờ, có thời gian đâu thì đến đấy không có đến từ tận thứ sáu mới có được lớp nữa Ôi trời từ sáu lâu lắm Trước <laughs> đây học nhiều thì trả đấy đi Đây, nói này nhá ok Đấy. thế nó cho mình à, nó, nó cho nó cho r nó cho l hoặc b l hoặc b Đấy. bài thì cái thì nó cho chiều chiều dài của đập tức là chiều vuông góc vuông góc với cái bảng này gọi là chiều dài thì nó là cái thì nó ký hiệu à, cái khác nó ký hiệu b Đấy, cho hai cái này giờ nó hỏi mình là hãy tính cái à, nhiều kiểu lắm có thể là tính có đề nó tính phản lực từ đây bằng bao nhiêu có đề thì lại bỏ tính áp lực lên mặt cong là là cái p này bằng bao nhiêu Đấy, và và và góc theta này so phương ngang <clears throat> rồi thì uh, câu 3 của nó là tính tỷ trọng khối trụ tức là tính cái s trụ này Đấy, s trụ này tức là tỷ trọng khối trụ Đấy. <clears throat> thế thì uh, đầu tiên là ta nói về cái chuyện là vẽ đồ phân bố áp suất thủy tĩnh ở đây này nhá <clears throat> đồ phân bố áp suất thủy tĩnh thì ta thấy là điểm cái điểm này cái điểm này cùng độ sâu này đúng không cái điểm điểm nằm ngoài này nhá đừng phải là nhảy vào bê tông nữa nhá điểm nước ở đây này cái điểm nước ở đây phải cùng độ sâu không đấy, độ sâu là tính cái mặt nước cho nên là áp suất của nó là hai bên này bằng nhau đấy, áp suất là hai bên này bằng nhau ở dưới này sâu hơn nhưng sâu sâu tít dưới đây, đây, đây thì nó dài hơn đúng không vẽ cho nó rõ ràng không đây là ngắn hơn dài hơn đấy vẽ to bự ra thế này đừng có vẽ nó quá là giống nhau thì người ta có thể hiểu nhầm thế còn trên này bằng không ở đây ta sẽ cho nó quạt bằng không và thì và khi em vẽ đồ phân bố nhá để kiếm được 10 điểm em đặt cái cái thước của em vào cái tâm này này em đặt này, này em làm cho từng phát một đó, cứ từng phát một thế này đặt đúng vào tâm mà mà quệt bởi vì tất cả các áp suất này nó vuông góc với lại gì nó vuông góc với cái tiếp tuyến cho nên là kiểu gì thì nó phải đâm vào tâm đấy <laughs> đây tôi vẽ là vội vội quá nên là vẽ là, là nó không đầy đủ đấy thì đây là đồ phân bố áp suất nó phải thể hiện được gì là cái đoạn này này nó bằng cái đoạn này Đấy, hai đoạn này là cùng một độ sâu nó bằng nhau rồi còn cái này dài thì sâu sâu nhất còn dưới đây thì em cứ vuốt cho nó đều đều đều càng ngày càng dài ra thì là xong đấy. thì thấy là cái phần vẽ đồ phân bố áp suất thủy tĩnh bây giờ chúng ta việc chúng ta tính áp lực tính áp lực lên <clears throat> thì muốn tính áp lực thì đối với mặt cong là chúng ta phải chiếu mà chiếu là phải có trục chiếu chứ cũng không thể bỏ không thể trốn được cái trục chiếu đâu rất nhiều người làm trốn là tự nhiên là điểm cũng trốn theo đó <clears throat> thế thì ta phải đặt cái trục Z này đây đây là trục Z nhé, chứ không phải ZD nhé, không phải ZD không phải ZP gì hết đó là trục Z trục ngang này là trục x xì à, x xì và O nằm giữa OI thì đưa đây như cái bút này làm sao vẽ được đúng không đơn vuông góc này không vẽ được Đấy. xây dựng này đầu tiên là viết là là gì sẽ <clears throat> à, xây dựng hệ tọa độ hoặc là là ta có hệ tọa độ là OXYZ OXYZ với cái trục OI là vuông góc với mặt phẳng tờ giấy đấy, đấy, đấy nào biết. đấy, thì, thì trên hình thì mình vẽ là hai cái trục này trục OI không vẽ được <clears throat> và bây giờ là chẳng hạn là phải tính áp lực lên cái mặt cong này thì ta phải cho tên nhé cho M này cho N này cho K này cho T gì đó đây tự đặt mấy cái tên thì cái phần chịu áp là nó cái phần này thôi này 3 phần tư của hình tròn này nhá Đấy phần chịu áp là, là phần này thì chúng ta có có là p thì bằng căn trị số nhá p bình phương cộng với pi bình phương cộng với pz bình phương Đấy. rất nhiều bài thi ở ra không có con pi này chỉ có là p bằng px bình phương cộng pz bình phương thì người ta đánh giá là em không biết không có pi thì em không biết viết phương trình trị số có áp lực thủy tĩnh mặc dù nó bằng không thì phải viết nó vào xong wow. Vâng. dưới này phải có một chữ là gì vì cái đường sinh này này vuông góc với mặt chịu áp này, này. Đấy, đường sinh nó song song với trục y cho nên là p con y nó bằng không do cái do cái áp suất nó bằng không cho nên dẫn đến là cái áp lực nó sẽ bằng không chứ không phải tự nhiên là trên trời nó nó bằng không luôn phải không đấy thì phải có cái câu lý luận này này thì mới được chứ còn lúc lúc viết mình phải viết đủ Đấy. rồi chúng ta mới tính px thì pz đấy. cái px gì? à, rất nhiều cậu làm mớ ma mớ chỗ này là sai PXG thì mình phải xét là cả cái vòng 3 phần tư này mình có nhận xét gì về hai cái nào cái phần dưới nào em có hình dung là cái, cái, cái, bụng thuyền không <clears throat> thì do tính đối xứng của mặt NK và mặt TK cho nên là sao với một cái đường mặt đẳng áp nằm ngang bất kỳ thì có phải áp suất ở đây bằng áp suất đây không đúng không <clears throat> hai điểm này áp suất vâng. bằng nhau không báo cáo gì phương ờ, hai cái này đối xứng gì thế thì thành vâng. phần p như nào thành phần p như nào nhau và vâng. hai cái này là đôi một triệt tiêu cùng bằng nhau về chỉ số nhưng ngược chiều và cái chuyện đấy xảy ra toàn bộ trên cái tuyến góc này cho nên px của cái nửa dưới này bằng không vậy chỉ còn mỗi ừ. nửa trên thôi đúng không Đấy, vâng. ở trên mình chiếu thì cái này, chỗ này là omega x gì này và nó là hình chữ nhật thì HCX thì đó bằng nửa đúng không? Bằng nửa đây đây là HCX gì? Đấy, thì PX thì sẽ bằng gamma nhân HCX nhân cho omega x. Vào đúng như trong, trong sách này nửa sách này mình chép. Đấy, gamma 9810 rồi, HCX thì bằng nửa r rồi, đúng không? Đây là 9810 là nước mà. Đấy, HC là bằng R trên 2, R cho mấy mét đấy, 4 mét chia 2 bằng 2 mét vân vân. Nên omega x thì là cái này, là cái R này. Và nhân cho gì? Nhân cho chiều vuông góc cái bảng là L, L hoặc B gì đó. Có phải không ạ? Gamma nhân cho HC là, là đây chỗ chỗ này là đây ra áp suất và áp suất nhân cho diện tích thì ra áp lực gì? Và phải tính bằng Newton nhé, tính cái gì gì ở đây nhé, còn dứt khoát phải bằng Newton chứ đừng có mà tính bằng tấn bằng bằng tạ bằng gì nhé sao không tính bằng in phút phút fit cho nó máu đi là cứ tính bằng tấn đấy <coughs> thì đấy là p bây giờ mới nói chuyện pz pz để vẽ vật áp lực đúng không đấy. pz và vật áp lực thì cái này đó là đây vật áp lực của của cái bằng vành ba ba phần phần này thì phần này là học lại lý thuyết nhá để xem định nghĩa vật áp lực là gì nhá thì nó là hình trụ mà nối từ tâm từ từ uh, dưới là mặt cao, trên là hình chiếu nó lên lên mặt nước là đoạn này mà đấy là nửa trên thế còn nửa dưới này sao nửa dưới thì là dưới là hướng lên dưới hướng lên dưới hướng lên cũng lên mặt nước mà lên cái nửa này này đấy thì chiếu lên đây thì giờ em trừ hai cái này đi còn một mỗi cái lõi đúng không lúc vẽ vào bài thi chỉ vẽ cái lõi này thôi à, vẽ cái trừ rồi đấy còn, còn, còn cái kia thì vẽ nháp trừ rồi thì còn cái lõi này thôi Đấy, bên này là chỉ có thế này thôi còn bên này sao bên này chiếu lên đâu bên này không có mặt nước thì cái áp lực ở đây này, cái áp lực ở đây nó nó từ cái mặt nước này nó, nó sinh ra nên phải kéo dài cái mặt nước này ra Đấy, và đây là dưới là mặt cong trên là hình chiếu mặt nước thì nó là như thế này Đấy, phải vẽ đằng thước nhá Đấy, thước tôi vẽ bộ vội nhưng bình thường tôi vẽ đằng thước đàng hoàng Đấy. vật áp lực đây nếu em không vẽ được vật áp lực này mà em tính được pz thì PZ này của em là đi copy là đi chép nó là không điểm nhé Đấy. nên để tính được PZ thì người ta bao giờ cũng nhìn xem em vẽ vật áp lực như thế nào à, vẽ vật áp lực sai đương nhiên tính PZ sai em có tính PZ đúng mà vẽ vật áp lực sai thì bài của em cái phần PZ này cũng bằng không bởi vì cái đúng này là đi chép của người khác vật áp lực lù lù đây thì vâng vẽ theo này đúng không còn cái này thì quá dễ rồi nó là cái diện tích của cái hình gạch gạch gạch gạch này mà nhân cho chiều vuông góc với bảng hình gạch gạch là gì là 3 phần tư của PR bình phương có phải không có phải mình giống mình cắt bánh ờ, sinh nhật không 3 phần tư không 3 phần tư cộng với một hình vuông R bình phương ở đây đấy tức là 3 phần tư của PR bình phương cộng với lại R bình phương rồi nhân cho gì chiều vuông góc với bảng là L thì đấy chúng ta được gì thể tích và chúng ta phải nhân cho gamma 9810 nữa chúng ta mới ra PZ hiểu không ạ Đấy, thì vâng. PZ là như thế thì từ PZ thì mình có thể tính được là đủ thứ mình có thể tính được tỷ trọng đúng không tỷ trọng với rất nhiều thứ bạn vâng, có hiểu hỏi không ạ cái cái thể tích ấy mình cũng phải giải thích rõ ra không thầy hay là trực tiếp uh, viết công thức xong rồi thay số vào luôn ạ à? à, thay số thôi ta chỉ cần uh, vật áp lực viết ở trong bài là vật áp lực mở ngoặc xem hình đóng ngoặc đấy là lập tức người ta đọc đến đây người ta xem thế là vẽ vật động lực nào không? vẽ vật động lực xong dưới ta là v <clears throat> val v áp lực bằng thì là diện tích nọ cộng diện tích kia trừ diện tích kia nhân cho l vân vân ra một con số xong rồi như vậy thì p gì pz thì bằng gamma nhân cho uh, thể tích và động lực val bằng rồi đấy vẫn tất cả những bước này phải gắn số nhé đấy, phải gắn số <clears throat> rất nhiều người làm ờ, có một số bài cái là làm tắt Đấy, thì bây giờ hết thời gian rồi tôi không thể lý giải được nữa làm tắt tức là người ta tính bằng cái lực f nào đó thì anh làm tắt trừ hai bên nọ bên kia đi thì rất tiếc là sao rất tiếc là đáp số sai cho nên tôi không khuyến khích anh làm tắt em tính được bước nào em ra con số bước ấy để làm gì để chẳng may cái đáp số cuối cùng của mình chết mà những đáp số trung gian của mình đúng thì mình vẫn ăn được từ đấy điểm trở lên bây giờ là đáp số cuối cùng thì đúng những cái đáp số trung gian thì không có toàn là a b c d gm nhân chia cho nhau ai mà đi kiểm tra được em những bước đó thấy không người ta kiểm tra ví dụ tính cái, cái cái này người ta sẽ kiểm tra p x của em bao nhiêu p z của em bao nhiêu rồi cuối cùng mới kiểm tra cái p tổng cái p p bằng của cái căn này bao nhiêu rồi góc nọ góc kia đó cho nên những cái trung gian kể cả trong bài thủy động đấy nó bảo tính dung lượng thì đầu tiên mình phải tính các bước trung gian tính cái áp suất ở chỗ nọ này tính cái vận tốc ở chỗ kia này rồi tính cái tổn thất tỏ từ kia Đấy, sau đó thì mình mới đút vào để chẳng may cái cuối cùng nó chết thì những cái giữa mình vẫn sống được em hiểu không Đấy, có khi chỉ, chỉ vì cái cuối cùng mình nhân chia cũng chỉ sai thôi mà mình chết cả cái phần trên thì nó phí quá đúng không cho nên là những cái trên nó đòi hỏi gì tính ra số vận tốc của bao nhiêu diện tích nọ kia bao nhiêu áp suất nó nhất bao nhiêu à, để mình ăn những cái điểm chúng ta, cho dù cái điểm cuối cùng mình chết thì mình vẫn còn khối điểm chúng ta, 10 điểm mình chết cái điểm cuối cùng mất hai điểm 8 điểm trên mình vẫn ngon hiểu không đấy. đấy là cái cách mình làm à, cái kỹ năng để mình làm một bài thi nó như thế bây giờ chúng ta cũng quá giờ mất hai phút rồi còn các bạn <coughs> ở cái phòng này sẽ có các bạn khác nó đến người ta học nên chúng ta phải xì tốt ở đây rồi thế thì có gì Ô, làm gì có ai đến học đâu thấy? khi nào đến học đã mình khi nào đến học đã mình ao sau thấy vâng bây giờ thì ao thôi không nhưng mà thấy cứ giảm tiếp đi khi nào các bạn đi vào thì mình ao Ôi, phiền lắm các thầy kêu ca lắm mấy thầy sau này hoặc là các bạn nó kêu là nó occupy đi là chiếm đóng cái cái của ta người ta không vào được nọ kia rồi mình cứ theo đúng cái cái của nhà nước ờ, quy định thôi cho thứ sáu ạ à. ừ thứ sáu